trời ơi mấy bạn ơi Dạo gần đây á, có rất là nhiều bạn fan trên kênh của mình Khi mà xem video của mình á Không hề gọi là xem hết quảng cáo Cũng không hề gọi là bấm vào quảng cáo Cho nên á, là dạo gần đây á Mình không có đồng nào để ăn mì gói hết bạn ơi Đói bụng gì đâu luôn á trời bởi vậy cho nên á là các bạn khi mà xem video á hãy nhớ là bấm vào quảng cáo để ủng hộ cho mình nha chứ không thôi mình lấy đồ ăn của ca mình ăn luôn á bạn ơi <laughs> ok ai đói bụng quá không biết giờ có gì ăn không ta ừ, để vòng vòng đi coi có gì ăn không nha Mọi người ơi, mình đang thấy có Sammy với lại Timmy với lại anh Dịch đang ở bên một cái quán ăn kìa các bạn ơi Ồ, hình như là mọi người đang ăn sáng hay sao á Ôi, ôi ăn sáng mà không mà không chịu rủ mình gì hết trơn Bạn bè anh em gì đâu mà đi ăn mà không rủ mình À mà ha, đúng rồi, tính ra mình cũng đâu cũng đâu còn đồng nào đâu Người ta rủ mình là người ta phải phải bao mình sao Trời ơi, đúng rồi hay là bây giờ mình bỏ hết liêm sĩ mình chạy qua mình xin ăn ké đi trời hợp lý hợp lý được á <laughs> để mình qua mình ăn ăn ăn ké mới được à, à, à tiên my ơi ừ, ừ, ừ, ủa hai người đang ăn gì hả ui bò bít tết ngon quá vợ cho xin miếng đi cho xin miếng đi đây là đồ ăn sáng hai tụi tôi tự nhiên dành ăn là sao gì bạn bạn à, tự mua à, đi chứ đúng không ờ à, không cho thì à, thôi làm gì mà ghê quá vậy ủa ủa mà anh anh anh dịch tại sao mà timmy với sammy đang ăn bên đây anh không qua đi ngồi ăn chung mà anh qua đó anh ngồi một mình nhìn buồn bã vậy gì hả gì sao anh ngồi ăn mình nhìn buồn bã cô cô đơn vậy anh trời ơi rồi ăn gì một mình cô đơn ăn một mình tôi muốn chết luôn á trời ơi trời thôi qua bên kia ngồi ăn chung với mọi người cho vui anh ngồi đây một mình như tự kỷ vậy trời ơi không đâu mà qua trời em em nghĩ sao đi ờ, con ngu ngu gì qua ngồi ăn với hai đứa nó không tí nữa mình bây giờ hai đứa gái một thằng con trai mình lên mình tính tình ba mình trả tiền hết à ừ đúng rồi ha mình là con Đấy. trai cho nên là mình phải ga lăng mình phải trả tiền dùm cho con gái mà gặp được timmy nữa chứ timmy là nó đúng ăn rồi. là nó ăn hết cái quán luôn chứ phải ăn là một món đâu đúng không vậy trời ơi thôi thôi thôi bỏ đi bỏ đi bỏ đi dẹp đi dẹp đi qua bên kia ngồi chúng mọi người chơi cho vui anh anh ngồi đây một mình em thấy buồn quá trời ơi tự nhiên bắt người ta qua giờ người ta thời buổi người ta dùng ai không hai mốt rồi nhìn cầm iphone tận sáu mươi chín à <laughs> cái đầu không anh, đang xài cái iphone gì vậy cái mặt anh vậy cái iphone gì mà xài iphone châu chính này mà tự nhiên bắt anh ngồi cùng bàn một cái người là dân thường sao được Người ta là mới ra iPhone 11 thôi mà anh dịch có iPhone sáu chín luôn <laughs> Như này rồi Cái iPhone này chắc nặng lắm phải không anh <laughs> Trời ơi anh đẳng cấp mà thôi không nay vô ngồi vô ngồi Vô ngồi đi vô ngồi Ok Ủa mà từ nãy giờ mọi người gọi là ngồi ăn không hả Có nói chuyện gì vui vui không Có chuyện gì vui không kể tôi nghe với coi đây tôi với Sam đang ngồi ăn bàn cái vụ này kinh dị lắm nè Hai ông ngồi xuống rồi ngồi xuống rồi ta kể cho nghe Ok ok à, chuyện gì Thì thì mấy ông có nghe tới một cái nhân vật cực kỳ nổi tiếng dạo gần đây ông tên là Jonathan Gringado cái gì Jonathan Ricardo là con gì cái gì vậy anh biết rồi thôi cái con này là cái con mà mặc quần thịt mày là từ mấy đứng nhảy biết rồi không phải đâu đó là một cái con chuột kinh dị nhưng mà con đó đâu có thật đâu mà Timmy nói gì nghe ghê quá à. À, không câu nó có thật nó tôi tin nó có thật sam tin không sam ừ, tôi cũng tin có thật rồi con này nhìn nó đáng sợ chắc chắn nó sẽ có thật dịch tin ừ. không dịch trời tin nào được con vô thằng xuống đây cầm cái iphone 6 thì nó tặng vô cái mặt nó cái phạt này <laughs> thôi dẹp đi anh dẹp cái iphone của anh đi trời ơi trời. khoe iphone hoài ờ mấy ông chưa biết cái vụ gì hết hả sao trên mạng á đồn âm luôn kìa người ta gọi là lập đàn cầu tế kêu là triệu hồi nó ra luôn á cái gì hả sao vậy what the hell triệu hồi Jonathan What the hell con Jonathan này là một uh, gọi là sao ta một cái con uh, nhân vật gọi là đang rất là hot trên Facebook chứ đâu phải là ma quỷ gì đâu mà triệu hồi trời trời mọi người trong hero team mê tính quá anh em ơi trời ơi trời à, thôi được rồi bây giờ nè để chứng minh rằng cái con này không có thật thì bây giờ mọi người có dám gọi là làm một cái lễ triệu hồi nói chung với tôi không để coi nó có thật hay không dám không à, à, dám à, dám không nó, nó, nếu nó có thật rồi nó giết tụi mình rồi sao <laughs> tào lao tào lao ơi <laughs> ừ, Bà yên tâm đi Bà yên tâm đi Mỗi lần mà con đó mà xuất hiện ha Là anh dịch ảnh móc cây phone 69 ra Anh tán nó là rụng răng luôn <laughs> <laughs> ok rồi ok anh em ơi bây giờ mình sẽ cùng với timmy cùng với sammy và cùng với anh vịt bọn mình sẽ cùng nhau lập thử một cái đền gọi là à không một cái gì ta người ta gọi, cái gì một cái lễ gọi là chịu hồi thử con jonathan này để coi coi nó có thật không nha anh em cái gì đâu mà gì triệu hồi gì nghe gọi là thấy là xàm xí rồi ok nhưng mà thôi để mình chứng minh là nó không có thật mình sẽ thử triệu hồi anh em ok let's go đi thôi rồi ok bây giờ chúng ta đã tập hợp ở một cái bãi đất trống và ngay bây giờ bọn mình sẽ cùng với các bạn fan chúng ta sẽ cùng nhau thử gọi là làm một cái lễ triệu hồi thử con Jonathan này nha mấy bạn ok rồi để mình xem thử nha rồi ok bây giờ nè mình sẽ gọi là hướng dẫn cho mọi người trong team cách để triệu hồi nè mà làm một cái lễ triệu hồi rất là đơn giản thôi đầu tiên chúng ta cần đào xuống ở đây một cái hình dấu cộng đó đào cái đất này ra nè sau lấy uh, block màu đỏ đặt xuống đây hiểu không đó để xuống đây đó là chúng ta sẽ có một hình dấu cộng Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng bằng cái à, loại à, dây điện đỏ nè Chúng ta sẽ gọi là thắp nó lên đó và đặt cho nó cao lên thành hình một cái chuồng mọi người hiểu không để chúng ta giam cầm cái con quái vật đó lại lỡ là chúng ta chịu à. hồi ra một con quái vật gì đó là nó tấn công chúng ta sao đúng không cho nên là mình sẽ phải gọi là làm cái này để để giam cầm nó lại hiểu không đó rồi bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái đầu là chúng ta để vào trong đây đó ok chúng ta sẽ để một cái đầu vào trong đây rồi sau đó tiếp theo mọi người biết là gì không chúng ta sẽ đào ở hai dạ. bên này ra đào hai bên này ra đó đào chỗ này ra đào ra ok Bây giờ chúng sẽ đào cho nó bốn cái lỗ ở xung quanh đây Sau chúng sẽ sử dụng một cái quả cầu lửa ở đây Đây chính là quả cầu lửa có thể chịu hồi để dung nham Bùm Đó thấy không một cái quả cầu lửa chịu hồi ở dung nham mà cái này em mới mua được ở bên trung quốc đó hấp dẫn không hàng xịn nha hàng xịn nha ok à, à, à. chọi xuống đây nè đó ok chọi xuống đây nè đó thắp lửa lên cái là nó biến thành dung nham chọi xuống nè đó chọi vô nè ok rồi tôi bắt rồi ok Bây giờ là coi như chúng ta đã làm xong Gọi là cái đồ để triệu hồi được cái con Jonathan này nè Bây giờ còn thiếu một thứ nữa thôi Đó chính là trời tối Đó bây giờ anh Dịch có thể nào giúp cho em lấy một cái pháo hoa trời tối Bắn lên cho trời tối được không anh À rồi ok rồi bây giờ anh sẽ làm cho trời tối nào Ok rồi ok Bây giờ là trời tối luôn nè anh em ơi Đó thấy chưa Bây giờ hiện tại là đang là 3 giờ sáng Ở trong làng Hero Team mấy bạn ơi Ok Rồi anh em đã sẵn sàng chịu hồi uh, Con uh, gọi là do do Jonathan chưa Trời, Cái tên nó khó đọc quá Mọi người chị sẵn sàng chưa Ờ Ok rồi Chuẩn bị nha ừ. thôi Hỏi sao ơi đừng có khóc nữa mà Khóc hoài Ok ừ. bắt đầu nha um Umbala Sibua Jonathan hiện ra Triệu hồi Jonathan Ủa trời ơi mọi người ơi Em kêu triệu hồi con Jonathan cái tiền xuất hiện ra con gì nè Ủa, ủa phải phải con này không à, Con Jonathan trời ơi nhìn nó chứ lắm đâu Trong cái này đâu cái này trời tao cầm iPhone tao đập mày chết à Ủa Timmy Timmy phải phải con này không nó nó đó chứ rồi màu tím bộ quần áo này y chang luôn là nó đó nó có thiệt wow cục chế. ui trời ơi mấy bạn ơi tính ra là mình quay nhiều video về con này lắm rồi mà bây giờ mình mới thấy con này à, giờ nhìn <laughs> nhìn kỹ mình thấy nó sống trai quá Ủa, Người á à, Mọi người ơi, nó đang cười kìa mọi người ơi Mèo mèo mèo mèo mèo Con mèo biết đi gì Hai chân là mèo mèo mèo mèo mèo dạ. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ồ, mọi người ơi Mọi người ơi, hình như là con Jonathan này là fan của Trần Đức Bo nè Cái gì vậy? sao nhìn anh áo xanh nhìn đẹp trai quá vậy trời nhìn cái <laughs> kính là kính cận rồi à, nhìn của ta nhá sợ ôi anh áo vàng nhìn cơ bắp quá à. ôi cho sờ sờ muối tí ơi sờ muối tí không cái gì vậy cái gì vậy trời ơi cứu em vậy đây cứu em trời ơi mấy bạn ơi cái con anh đẹp trai bây giờ mình đẹp trai quá anh ơi trời ơi bây giờ mình biết con cho nó thách nó bị bd bạn ơi con này nó bị bd ủa mình nghe nói con này con này nó ghê lắm mày đi mày mày mày cu cu mày mày tin tao chứ mày mày mày mày cu cu ca về đây bảo vệ em về đây bảo vệ em anh móc súng nó bắn nó đi anh giết nó đi anh làm sao mình giết được trời ơi chơi đẹp chơi đẹp chơi đẹp ồ ồ ồ mà khoan mà khoan khoan về đây về đây hình như hình như là em nghe cái tiếng của con này nghe quen quen anh ơi trời ơi nghe quen quen gì giờ chỉ trong kỳ thức bo chạy nhảy được méo mèo méo mèo mèo rồi quá mèo Trời không nhưng mà em em nghe cái giọng của con này nghe quen lắm. Ê, mày thử méo mày méo meo meo lại lại lại lại à, coi. À, méo mèo méo mèo mèo. Ấy vậy ta hình như cái giọng này em nghe ở đâu vậy anh ơi. Ở ờ, nghe mua đâu, quen ta, ta, ta lần đầu ta tới đây mà mấy anh chị đẹp nói gì vậy? Để xem coi. Ê anh ơi, tính ra là bọn mình quên ẩn tên, em thấy cái tên ua cái tên cay cay cay cai ron kìa. cay ron hả? Không không cai ron sao mà đẹp trai này được? Ừ ha, tính ra cay ron còn xấu hơn con này nữa mà. Ấy nhưng mà nghi lắm nha nhiều khi là do cây ron cải trang xong cây ron cho nên em mình anh đâu đem thử ơi cái ờ, à, à đúng rồi tôi à hàng này láo đây đứng lại mày cai ron cai ron hả mày chạy không mày chạy mày mày chạy mày chạy <laughs> mày đứng lại mày đứng lại trời ơi mấy bạn ơi mệt ghê luôn á thì ra là gọi là hóa ra cái con cho nó than từ nãy giờ là cai ron hù bọn mình các bạn ơi trời ơi là trời ông cai ron ông rảnh quá ha đã sợ ma còn gặp à, mấy đồng đội còn chơi cái trò kiểu vậy nữa chứ trời bạn ơi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 bye bye mọi người nha và anh em cũng đừng quên á là hãy gọi là khi xem video mà có hiện là quảng cáo hãy nhớ bấm vào quảng cáo hoặc là xem hết quảng cáo để ủng hộ cho mình để mình có thêm thu nhập để mình nuôi bé cam nha anh em ok ok bye bye yêu anh em phải rồi tạm biệt tôi bye nghỉ bye. đây tôi về tôi ngủ đây tào lao quá